người vẫn trong mong mơ nay mai sẽ có anh Hello xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với uh, clip của nhà thông minh 7 Hôm nay nhà thông minh 17 lại có mặt tại dưới Đông Tân Đông Hưng thành phố Thái Bình các bác nhé Cấu hình hôm nay em sử dụng cho bác chủ ở đây lại là một cấu hình VIP muốn quay cho bác các bác xem Cấu hình hôm nay em sử dụng là một đôi loa TD ES12 một mẫu mà em đã sử dụng khá là nhiều rồi cho chất âm hay lời sáng và con đẩy em sử dụng đây lại một con đẩy cực kỳ khỏe của TD Acoustic các bác nhé một con đẩy 4 kênh 4.000 à, 41.000 các bác nhắc tức là mã của nó là 41.000 tức là 4 kênh 1 000 watt một kênh và con vang thì em lại sử dụng là vang số BMX chống rú rhythmic uh, ờ, chuyên về dòng X xử lý chất âm hay và bộ mic ở đây em sử dụng là bộ mic TD Arctic M8 và đặc biệt uh, ờ, sử dụng là em sử dụng ở đây nữa là một con súp hơi 40 thì khi em đánh em sử dụng hai kênh đánh loa full còn lại hai kênh còn lại em sẽ chập Bright để đánh cho con súp này các bác nhé và cấu hình hôm nay em lên cho bác cái là 37 triệu đồng và bây giờ xin mời các bác cùng nghe xem trải nghiệm trực tiếp các bác nhé em thấy hay có thể đăng ký kênh chia sẻ video giúp nhà thông minh như vậy các bác nhé dù có tim ngu si vẫn muốn đời nhớ anh từng chia qua buồn tay, có khi tim luôn hỏi đến người vẫn trong mong mơ ước nay mai sẽ có anh gió của niềm đau hôm qua không tin hỏi ta làm sao u buồn sao tôi nhớ mong người tìm bé nhỏ tim ơi ta van xin tim hãy cố quên người xin cho mỗi ngoài tháng năm mình còn nhau alo một hai ba bốn năm sáu sáu bảy sáu bảy alo một hai ba bốn năm sáu sáu bảy số bảy tám chín mười alo alo một hai alo một hai ba bốn năm sáu bảy số bảy alo ngày còn em ta bay đường lần ngày em đến bên tôi lần cuối mắt lệ nhòa điểm phân ly trong cho một lần mãi mãi bên nhà thông minh 17 đã thi công xong cảm ơn tất cả khách hàng đã ủng hộ nhà thông minh 17 suốt thời gian ờ, chặng đường vừa qua và nhà thông minh 17 xin gửi lời chúc ờ, quý khách đón một năm mới an khang thịnh vượng và thật nhiều sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo xin chào